Sa ngờ 4 trừ 10, lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thu Tờ, ti nhờ KK đang ghi lời khai 19 đâu IN liên quan DN qua tờ đông ngờ khi lô DD là mở ro K cờ 2 nhờ di đa nhờ 3 cờ va tô chưa cờ đa nhờ 3 cờ. Cờ đo, chi u tô y 3 trừ 10, lực lượng công an ngờ tư anh phối hợp với đâu y ca nhờ sa tờ y u tra tôn ngờ hơ bờ công an thành phố Buôn Ma Thu tờ đa ngờ vào 7 d M 3 n S M trên ngờ gai n công trư va ngờ lê dũng đăng kilo d cho 12 con 3 cờ. Taika cờ DAIM nay, tô công ta cờ đa thu di u phơi đê và hơn 120 tri u đông ngờ liên quan đơn nợ di cờ kilo đê. Ngay sau đó, 19 y co liên quan đa cờ đưa về công an ngờ tự an đê u tranh ghi lơ y khai. 7 tu im kilo đê nu bờ bo ngờ y đi nhờ thư cờ ba nờ ye so nay đa qua tờ đông ngờ thời gian dài. Ngờ ngay y ca cờ đâu y ngờ 3 y ye so ra ba nờ, nhưng khi ca cờ con ba cờ co nhu kilo đê thì ca cờ đâu y ngờ xe khi cho ca chờ. Sau đó, ca cờ đau in na y xe căn cư vào kê tờ qua sâu sâu của a ca cờ đai rô y ti nhờ toa nở nở thu dơ y ca cờ con ba cờ.